Vâng, đến với cái video này thì cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em xin giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi nắp soi xuyên tài xỉu hoàn toàn không tăng tích giúp cho các bác khi đi tơi tài xỉu bịp tạ các sòng sới các bác có thể giành được chiến thắng tuyệt đối về mình khi mình nhìn thấy hột ở bên trong rõ ràng thì mình không thể nào mà thua được đúng không ạ bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để các bác thấy được độ hiệu quả sau đó em sẽ giới thiệu qua về cái bộ tài xỉu nắp soi xuyên tài xỉu không tang này các bác nhá đây bây giờ em sẽ ờ, test thử này các bác nhìn đây này các nhìn thấy rõ không đây nhất nhị tam qua màn hình camera nó hơi khó nhìn đó nhất nhị tam nhất nhị tam đúng không ạ đây 142 này các nhìn thấy rõ không ạ tại vì là đây là nó qua màn hình camera nên là nó sẽ hơi khó nhìn đây nhất 124 này 156 này các nhìn thấy rõ không em để xa ra này một năm sáu nhá đó ba ba sáu này các bác này nó hơi khó nhìn em chỉnh cho màn hình hơi sáng lên xíu các nhìn rõ không tại vì là nhìn qua cái màn hình camera ấy, thì nó sẽ hơi khó nhìn đấy ạ đó 336 nhưng mà các bác mà nhìn trực tiếp ấy thì nó rất là nét luôn các bác nhá nên là nếu mà bác nào mà muốn trực tiếp test thì các bác cứ alo cho em đây 534 này đây 5 này ba này bốn này đó rõ không ạ cái này thì rõ rồi đây em biết cách để soi cho các bác rõ rồi đấy năm ba bốn này này nhất nhất ba các nhìn rõ không ạ đó nhất nhất ba này đó nhất nhất 3 chuẩn chưa ạ đó bác nào mà muốn trực tiếp test thì cứ liên hệ Zalo với em gọi qua video cho em em test thử cho bác xem hoặc là trực tiếp lên cơ sở em em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở Bến Xe miền Tây đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn không tăng tích khi vào sòng sới chơi nha các bác nhá bác nào muốn được tư vấn kỹ hơn cứ liên hệ với em ngoài tài xỉu ra thì bên em cũng cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2022 này và các bác khi xem video nhớ nút đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất nha đây nắp thì em có thể làm theo yêu cầu của các bác đủ màu các mô xị luôn xanh đỏ tím vàng màu nào em cũng làm được nha các bác nha ừ. đĩa và hột thì hoàn toàn là đĩa hột trợ đĩa hột của người ta luôn đấy và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau